Thank you. nghe khóc trên sông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 nhân duyên đã mãn về nơi quê nhà. Môn nhân pháp quyến thiết tha, sắm sanh phẩm vật, dân ra cúng dường. Nguyện cầu tam bảo mười phương, phóng quang gia hộ, dẫn đường quy Tây. Nhìn lên di ảnh còn đây, mà nay mẹ đã bóng mây nghìn trùng. Tây phương xin hẹn tương phùng, tình thâm cốt nhục nguyện cùng đủ duyên thành tâm thiết cuốn trai duyên thỉnh chư tôn đức tọa tiền chứng minh nhất câu nhất kệ nhất kinh nhất tâm chú nguyện chân linh của bà đôi lời tác bạch thư qua chúng con phủ phục dưới tòa kính dân kính bạch quý ngài dòng thời gian âm thầm lặng lẽ trôi qua mới đó mà đã ba tuần thất kể từ khi thân mẫu chúng con nhắm mắt xuôi tay vĩnh biệt trần gian nhẹ nhàng cất bước trở lại quê cũ nghìn thu giấc ngủ khó thể tìm ra giấc mộng canh ba chẳng mong gặp lại bóng núi khuất nghìn thu tìm chẳng thấy Mẹ mất rồi cây cỏ giấy màu tan Án mây buồn bao phủ cả không gian Làng hương quyện bên tro tàn nhã khối Hai nẻo âm dương chia phôi cách trở Người đi kẻ ở oặn thắt lòng đau Ra vào thơ thẩn Vần ô nay đã ẩn Bóng thố giờ đã tà Thân mẫu của chúng con đã đi xa, nghìn thu vĩnh biệt. Mẹ nhẹ bước Tây Phương hẳn lối, về lạc bang sớm tối an nhàn. Con còn ở lại nhân gian, chạnh lòng xót dạ, cưu mang nỗi buồn. Nhìn di ảnh lệ tuôn khóe mắt, đường tử sanh chia cắt biên phương, hành tâm thắp nén tâm hương kính dân lên mẹ nhớ thương thật nhiều vạn dặm xa xôi chia phôi rồi còn có ngày hội ngộ nhưng quỳnh tuyền dị lộ mãi mãi cắt đứt lối tương duyên đường trần con trẻ mồ côi tây phương mẹ ở một ngôi đợi chờ nhìn trăng lặng lẽ bơ phờ hỏi mây có biết bây giờ về đâu xin thương bác nói nhịp cầu cho con gửi trọn tình sâu đến người dù rằng chúng con vẫn biết con người có hợp tất có tan có sinh tức có tử nhưng vẫn tưởng mẹ hiền trăm năm trụ thế nào ngờ đâu sự thế vô thường Âm dương chia cách đôi đường Mẹ đi con ở Nhớ thương chạnh lòng Vâng lời Phật dạy Tạm gác niềm sầu Hôm nay nhân tuần hất thứ ba Của thân mẫu chúng con Là Sa Di Ni Bồ Tát Giới Thích Nữ Huyền Quý Thế Danh Lê Thị Duyên Môn nhân Pháp quyến chúng con Thành tâm sấm sanh phẩm vật Thiết lễ trai tăng cúng dường Giờ này đối trước trai đường cung kính dâng lên lời tác bạch Xin nguyện đem công đức, phước đức cùng với sự chú tâm hướng về chân linh của thân mẫu chúng con Chúng con xin cung thỉnh quý Ngài vận dụng tâm thanh tịnh nhất tâm chú nguyện cho chân linh mẫu thân là Sajini Bồ Tát giới thích nữ quyền quý thế danh Lê Thị Duyên hưởng thọ trần thế Hất thập bát tuế kính nguyện chân linh ta bà thoát khổ tịnh độ quá sanh về Tây Phương sống cảnh an lành nương Phật lực chứng vô sanh tự tại cúi đầu kính lại tăng bảo oai quang chứng minh trai đàn nhất tâm chú nguyện nương làng khỏi quyện theo án mây bay gửi trọn lòng này quý ngài minh chứng phẩm vật tuy đơn sơ nhưng tất cả chúng con đã gửi trọn niềm tri ân chí thành cung kính hướng về tam bảo ngưỡng mong trên hòa thượng ân sư chư tôn đức tăng ni nạp họ cho lễ phẩm cúng dường này để cho môn nhân pháp quyến chúng con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 biết hôm nay là tuần thất thứ ba của cố sa di ni quyền quý tuần thất thứ hai của sa di ni tâm an gia đình nam nữ tự tôn hiếu tức nghĩa tế cảm thân tình dưỡng dục thâm sâu phát bồ đề tâm hiến cúng thiền đường trai tăng trong ngày trưa ngọ đệ tử đi rồi cây cọ giấy màu tan lặng thầm đón tuyết đông sang đêm buông giá rét phuốt suốt ngàn cỏ cây người đi phước bóng ngàn mây bao giờ tái ngộ nơi này già lam nương viên hiếu thường kham thực tập cúng trai tăng bồi đắp thiện duyên chân linh đó, đón nhận hiện tiền cao đăng phẩm vị tòa liên sẵn ngồi hôm nay ngày 22 tháng 10 năm kỷ hợi cũng là tuần thất thứ hai của cố xe di ni thế danh lê thùy duyên pháp tự quyền quý chân linh của bà cô Nguyện thị phái pháp danh tâm an Để thực hiện tinh thần tri ân của người con Phật Qua sự chứa nguyện của chư Tăng và lòng hiếu đạo Chắc chắn rằng bên kia cõi tình sẽ đón nhận được Những phước điền để siêu tiến cầu cho nhị vị chân linh Thừa Phật ân như trượt hướng Tây Thành Y tịnh nguyện đồng siêu sanh lạc quốc hàng ngày tiếp cận đức chi Đà Từ Phù Thế Tôn lắng nghe pháp âm cấu phiền phủi sạch cõi lòng thanh Phật bất thối chuyển được thăng qua thoát khỏi ta bà đồng lên thánh vị như kỳ siêu hương linh Quỳnh Văn Tân, Hứa Bích Châu, Lưu Nhân Phú cũng như cửa quyền thất tổ đa sanh quá cố thân nhân trưởng thừa phước lực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 lời than thở khi xưa của thầy tử lộ mộc dục tịnh nhi phong bất đình tử dục dưỡng nhi thân bất tài cây thì muốn lặng bên đồng gió sao cứ mãi thổi không chịu ngừng chúng con muốn đáp mười ân mà nay cha mẹ lìa trần còn đâu Vậy phút này đây, tất cả chúng con xin hướng về mười phương chư Phật, hướng về hiện tiền chư Tôn Tịnh Đức Tăng Già, cảm phụ mẫu dưỡng dục chi thâm ân niệm cù lao sinh thành chi trọng đức kính cung thỉnh quý ngài an trú tâm trong chánh niệm để nhất tâm chú nguyện cho chân linh của thân mẫu chúng con được cao đăng thượng phẩm tái nhập đàm qua trở lại ta bà quá độ chúng sinh và giây phút này đây để bày tỏ lòng tri ân tôn kính chúng con xin hướng về hiện tiền chư tôn tịnh đức tăng già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 cung hình à, chư tôn đức tăng ni cử bát cung dường cung dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô gia na phần viên mạng báo thân thiên bằng đu la sanh với làng tôn phật cần là thế tỳ kheo thực tồn ngũ quán tán tâm tạp thoại tính thí nan tiêu tại chúng văn khanh tinh các chánh niệm a di đà phật cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng ni thực hành tam đề ngũ quán A Di Đà Phật để phương tiện chúng con cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng ni kiết trai trước thọ trai sau A Di Đà Phật Nam mô Tát Đa Nam Tam Miệu Tam Bồ Đề Cố Di Nam A Chiên Lệ Chuẩn Đề Ta Ba đen địa chia lê chủ lê trưởng đề ta ba nam mô tát đa nam tam miệu tam bồ đề đáng địa tha nhường vì nhau cô thí hậu tương đắc an làng phản thượng di ngân sơ ta dây biển cô chớ phật pháp di đà phật phúc nguyên liệu ngũ quần chi giai không ngộ chân thường chi thật tánh thì thời tam thất nhị thất chi từng tăng chủ uy quyến cảm thân màu dường dục tham ân niệm cù lao sinh thành trong đức phát bồ đề tam yên cúng thiền đường trái tăng nhất duyên hồi hướng tây phương trang nghiêm tình độ thường báo tứ trọng băng hà thế tam đồ khô thứ vị siêu tiến nhị vị chân linh lê thị duyên pháp tự quyền quý trụ thế thất thập bát tế vạn ư kỳ hợi niên Thạc hoạt sơ nhị nhật cặp chân linh sa di Bồ Tát giới thế danh nguyện thì phái pháp danh thấp tự tam mang Nguyện vị vị chân linh phụng Phật từ ân cao đăng phẩm vị Văn vâng diệu pháp âm tam thân liều chứng trí tứ trí tạo thành tái hiện đàm hóa từ đồ hóa tha đồng đăng giác ngàn thứ vi kỳ siêu hương linh huỳnh văn tân pháp danh thiện tăng Hứa bích châu pháp danh diệu thiền lưu nhiên phú Pháp danh chúc quý giữ hương linh đa sanh quá cố Lục thân đệ tử chúng đẳng Thừa thư pháp duyên tội khiến tiêu diệt Túc chướng tận trừ di xã ta ba đồng đăng lạc cảnh Âm siêu dương thời pháp dư chúng sanh Tình dữ vô tình đề thanh Phật đạo A Di Đà Phật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 tăng ni thọ trai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 Yeah. love.